À, mến chào các anh chị, à, các nhà đầu tư quay lại quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTF. Thì hôm nay à, chủ đề ngày hôm nay là mình làm phân tích cho các anh chị về cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco. Về à, công ty tập cổ phần tập đoàn Dabaco là một cái doanh nghiệp mà mình đánh giá là một trong những doanh nghiệp ở đầu ngành trong cái ngành chăn nuôi ở thị trường Việt Nam hiện tại thì ờ, ở thị trường ở thị trường Việt Nam hiện tại á, khi mà ờ, nói đến ngành chăn nuôi á, thì cái tên đầu tiên chắc, chúng ta nhắc nhắc tới phải là Dabaco bởi vì cái tiền thân của uh, Dabaco này á, nó được thành lập từ rất là lâu rồi trước cả Hoàng Gia Lai trước cả các cái công ty khác cái đi bình thường đi, trước tất cả các công ty khác đúng không ạ và <clears throat> về lịch sử của tập ờ, của Adabaco á về lịch sử của tập đoàn Baco thì tập mà mọi người thấy trên ờ, trang cà phê có đưa, thông tin này thành lập từ 29 à, tháng 3 1996 đúng không ạ thì là, là tiền thân là công ty ờ, nông sản Hà Bắc sau này mới đổi tên thành Dabaco về uh, Dabaco thì được lèo lái bởi một cái thuyền trưởng rất là tài năng thuyền trưởng rất là ông Nguyễn Như So thì à, mình còn nhớ ngày xưa thời à, ông Nguyễn Như So mới à, mới nhận chức Dabaco á thì Dabaco được nhà nước cấp cho một cái mảnh đất rất là hoang vu ở trên một cái nông trường và hầu như không có cái tư liệu sản xuất gì cả thì à, sau này thì ông Nguyễn Như So á à, ông mới um, sang Thái Lan học về à, sản xuất à, và chăn về chăn nuôi và sau này kể cả mời cả chuyên gia người Thái về Việt Nam để hướng dẫn để doanh nghiệp à, làm nông nghiệp đấy và sau này mới tiến thêm vào trong các cái mạng như là thức ăn chăn nuôi rồi chăn nuôi heo rồi sau này mới tiến thêm vào các mạng như là phân phối các cái sản phẩm về thịt tươi sống và kể cả cá thì chính vì vậy mà hiện hiện nay Dabaco ờ, đang ờ, đi vào một cái vòng tuần hoàn khép kín bắt đầu từ ờ, chăn nuôi từ nông trại cho tới bạn ăn tức là từ nông trại này à, rồi đến mình nhớ không lộn là từ bắt đầu bắt đầu qua từ thức ăn chăn nuôi á đến chăn nuôi này rồi bắt đầu đến bạn ăn của người dân tức là nó tạo thành một cái chu trình khép kín thì công lao to lớn nhất cũng là thuộc về ông ờ, ông Nguyễn Như Son đó. ông đã đưa doanh nghiệp đến ờ, Dabaco như đến hiện nay rồi về um, biểu đồ kỹ thuật đó, các bạn có thể thấy là Dabaco đã có nhịp tăng ờ, khá là tốt này khá là tốt ở giai đoạn vừa rồi thì hiện tại Dabaco đang có dấu hiệu chững lại chia cổ tức thì à, mình thấy từ năm 2019 đến nay thì Dabaco chia cổ tức rất là đều à, chia cổ tức rất là đều à, những giai đoạn trước có thể chia cổ tức không à, có nước năm nhiều năm ít như năm 2014 thì chia 17 phần trăm này 2013 chia 12 phần trăm đây nhưng ở à, những năm trước chưa bằng tiền nhưng từ năm 2016 trở đây thì à, doanh nghiệp tập trung chia chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu thì cái việc mà chia có, có tích cho cổ đông bằng cổ phiếu á, như vậy thì doanh nghiệp có thể tận dụng lại được các cái dòng tiền uh, mà doanh nghiệp làm ra để uh, vừa tăng quy mô doanh nghiệp lên vừa có thể tận dụng dòng tiền đó để kho vay đi vay ngân hàng để liên tục phát triển doanh nghiệp mình cho rằng đó là một ý kiến rất là hay đấy mà hiện tại tất cả những doanh nghiệp mà biết tự tận dụng các dòng tiền đó để tái đầu tư doanh nghiệp thì đó mới là những doanh nghiệp tốt chứ không là những doanh nghiệp mà à, cứ năm nào cũng chia cổ tức bằng tiền đều như vắt chanh ấy, thì thường là những doanh nghiệp phòng thu giống như ngành điện ngành nước đấy tại vì dòng tiền cái dòng tiền người ta làm ra thì cũng không để làm gì cả đúng không ạ à, đây là một phần chỉ đây là bảo trì bảo dưỡng đấy và xong lại thì chia cổ đông còn những doanh nghiệp mà có nhu cầu phát triển ấy, thì người ta mới mới phải uh, giữ lại dòng tiền rồi vay thêm tiền để phát triển doanh nghiệp để làm à, vốn tái đầu tư cái PE của Dabaco hiện tại là quanh quanh khoảng 14 à, tức là nếu bạn mua cổ phiếu Dabaco hiện tại thì đâu đó khoảng 14 năm thì các bạn sẽ hoàn vốn rồi à, tiếp theo là về đi chúng ta đi theo đi vào trong phần báo cáo tài chính ấy trong phần báo cáo tài chính thì uh, doanh thu và cung cấp dịch vụ của quý 2 của um, quý chúng ta phải xem từ à, quý 1 năm 2021 là 25 ngàn ở uh, 25 ngàn tỷ đúng không ạ đúng rồi hai 25 20 25 ngàn tỷ nhưng mà so với cùng kỳ thì quý 1 2022 này là 29 ngàn tỷ thì đó là tăng nó, đó là mức tăng trừ rất là tốt đúng không ạ và giá vốn bán hàng cũng tăng ờ, tăng theo nhưng mà tuy vậy là tăng không có quá nhiều so với cái doanh thu và cung cấp dịch vụ tiếp theo là một cái mà cái rất là quan trọng đó là lợi tổng lợi nhuận trước thuế là và ờ, quý 1 thì ừ, là chỉ là 407 à, 407 nghìn tỷ nhưng mà đến à, quý à, đến quý 1 năm nay 2022 chỉ là còn là 25 ngàn tỷ à mình cho một phần cũng nguyên nhân là đến do quý 1 à, chúng ta lát nữa mình sẽ nói nguyên nhân tại sao nó lại thụt chạm mạnh như vậy ok rồi à, cái lợi nhuận sau thuế cũng giảm tương tự như vậy này đấy các bạn thấy không ạ đây quý 1 à, năm 20 à, sau thuế của quý 1 2021 là 407 nghìn rồi 365 ngàn và 365 ngàn rồi công ty mẹ tổng, à, lợi nhuận tổng hợp à, sau thuế công ty mẹ là 365 ngàn 020 022 tỷ 022 triệu cái tổng à, tài sản lưu động ngắn hạn thì cũng không có, có thay đổi quá nhiều à, tổng tài sản thì à, cũng không có thay đổi quá thay đổi quá nhiều trong cái giai đoạn gần đây đúng không ạ chỉ là đầu tư thêm một số ít các chuồng trại chưa nhưng mà chưa có mở rộng với quy mô lớn à, Dabaco đối với tập đoàn Baco Dabaco thì tập trung ở phía Bắc là phần nhiều phía Nam này ít hơn tổng nợ thì quanh loanh quanh đâu đó khoảng năm à, 5.977 tỷ và cũng không có biến biến đổi biến động quá nhiều trong trong những trong uh, năm 20 niên độ năm 2021 rồi bây giờ mình sẽ đi à, quay lại quay lại cái câu hỏi là tại sao lại ờ, năm ngoái à, năm 2021 thì Dabaco đây cái báo cáo bán như năm 2021 lại có những cái dao động à, lớn như vậy đúng không ạ thì à, cuối năm à, giai đoạn 2021 à, thì um, cái dịch tả heo châu Phi á cái dịch xả tả heo châu Phi á thì ờ, nó làm cho heo thị trường Trung Quốc ở ờ, thị trường Trung Quốc thị trường Việt Nam chết hàng loạt đây các bạn nhìn lên video các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng luôn này heo thị trường Trung Quốc các Việt Nam chết hàng loạt cho đến là thiếu hụt trầm trọng cái nguồn cung và cho đến đến sát Tết đến sát đến sát Tết luôn thì cái cái biểu đồ giá này là nó khi mà thông tin được đưa ra thì giá nó phản ánh rồi nó đã phản ánh vào trong cái giá rồi các bạn thấy là giá của Dabaco nó tăng từ nó đạp nó đạp từ 8.000 và đạp xuống còn có 5.000 sau đó nó tăng một mạch lên 23.000 tức là tăng lên 4 lần tăng lên 4 lần đúng không ạ mỡ mắt nó tăng trần mở mắt nó tăng trần thì à, khi mà tổng kết à, năm 2021 đây cái quay giai đoạn này giai đoạn bắt đầu à, giá heo bắt đầu tăng bứt tốc này đấy thì nguyên à, trong năm 2021 thì à, giá heo liên tục à, tăng cao đấy và nhất là trong giai đoạn mà à, cả nước Việt Nam giãn cách nữa đúng không cái nhu cầu về thịt heo nó rất là căng thẳng rất là căng thẳng dẫn tới là giá heo lại lại tăng càng càng tăng cao nữa có đôi lúc mà mình gặp thấy là giá heo một cân thịt heo nó còn đắt hơn cả một cân thịt bò đấy cho nên là cái chính vì được ờ, hưởng lợi như vậy nên là cho chính vì vậy mà cái báo cáo tài chính của Dabaco nó tăng lên đột biến nó tăng lên đột biến luôn đúng không ạ tuy nhiên thì đến ờ, đầu năm nay thì ờ, cái một mình nghĩ một phần lớn là do cái người ta đã không chế được dịch không chế được dịch à, dịch tả châu phi cái thứ hai nữa là công cái công tác tái đàn á thì người ta đã giải quyết được phần lớn rồi cho nên cho nên là cái cái việc ờ, thiếu hụt nguồn cung nó không không còn chạy ra à, cục bộ như những năm 2021 nữa và ở những giai đoạn gần đây á thì giai đoạn này các bạn thấy này giai đoạn giai đoạn hiện nay này ngay tại vùng này này thì cái thông tin mà thịt heo Trung Quốc ấy, lại thiếu hụt tiếp do nắng nóng kéo dài à, rồi nắng nóng kéo dài rồi cái cái thức ăn chăn nuôi ấy, nó giá tăng cao dẫn tới là nó thiếu hụt nguồn cung đúng không ạ thì các bạn biết là là cái cái mối quan hệ giữa giá thức ăn và cái nguồn cung ấy, nó nó hiện ra rất là mật thiết đúng không ạ khi mà giá thức ăn chăn nuôi cao quá cao á, thì cái mà cái giá bán ra không không có quá khả quan thì người nông dân không có động lực để phát để tái đàn hay là những doanh nghiệp hộ cá nhân không có động lực để mà thả nuôi heo mới dẫn tới là nó thiếu hụt nó giảm cái sản lượng đi đấy khi mà cái giảm sản lượng đi mà đột ngột cái thị trường Trung Quốc á, người ta khó khăn trong việc mà tái đàn hoặc là cung cấp ra một lượng heo mới trong thị trường á, thì nó dẫn đến thiếu hụt thì đến thiếu hụt, đến thiếu hụt thì bắt đầu nó hút cái thừa thịt cái thị trường heo từ Việt Nam về Trung Quốc đấy nên là cái giá heo nó liên tục nó tăng là như vậy ở ờ, trong các cái mà trong các cái bản tin mình cập nhật hàng ngày á thì đều có đều có nêu rõ ờ, rất là rõ về cái tình hình mà chăn nuôi heo đây đây là bản tin của ngày 19 tháng 7 2021 tức là ngày hôm nay các bạn này thì nắng nóng kỷ lục và giá thịt heo lợn giá thịt lợn Trung Quốc tăng trở lại gây lo ngại toàn cầu này giá heo hơi tại Trung Quốc tăng cao nhất từ đầu năm đấy chính vì vậy mà cái giá cái cái cái mà cái đà ba cái thị giá ở Dabaco nó phản ánh rồi giá rồi sau này nếu giá thị trường nó có tăng nữa thì các bạn đừng đừng có bất ngờ đừng có quá bất ngờ nha và ở thì giai đoạn hiện tại ấy, là Dabaco mình nghĩ nó đang tái tích lũy ở cái vùng cái vùng giá 27 này đấy thì cái target của Dabaco thì nó lên khoảng giá 35 35 tất nhiên cái vùng này nó sẽ dễ dàng vượt qua thôi thì đợi uh, nếu mà và các bạn thấy là cái nó đang siết vòng khá là tốt này siết vòng khá là tốt cái lượng bán ra không còn nhiều nữa thì uh, nếu bạn nào mà muốn mua Dabaco thì đợi có thể là đợi nó cái cái cái cái vòng này nó biến động cái biên độ đó do đâu nó hẹp lại thì các bạn có thể cân nhắc giải ngân vào một phần rồi thì ờ, đối với Dabaco này nếu mà khi mà nó đạt và target khoảng vùng giá 36 37 á thì bạn có cân nhắc bán ra một phần hoặc là đợi nó break break lên thì bắt đầu tiếp tục uh, chạy ngân tiếp còn khi mà nó break qua nó đi qua một khúc rồi các bạn mua mua mới thì mình nghĩ là không nên mua mới và giá đối với giá heo ở hiện tại thì nó đang được hưởng lợi từ giá heo Trung Quốc cho nên là những đoạn này mà thị trường nó giảm như vậy các bạn có thể cân nhắc vào rất hiếm khi rất ít khi ít cộ mà có thể là tăng tốt giai đoạn hiện nay Đấy, Dabaco thì nó tăng từ vùng đáy lên đây là khoảng tăng lên đến 70 phần trăm rồi 70 phần trăm rồi và từ vùng này nó lên nữa tăng thêm 30 à, phần trăm nữa 35 phần trăm nữa cũng rất là đáng để đầu tư đúng không ạ trong giai đoạn thị trường khó khăn như vậy Đấy. À, trên đây là những cái thông tin mà mình cập nhật về à, tập đoàn Dabaco thì nếu các bạn mà à, cảm thấy mà mình à, mình chia sẻ những thông tin nào còn thiếu thì à, hãy comment vào phần bên dưới cảm ơn mọi người đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình cảm ơn tất cả mọi người